chào tất cả mọi người à, đã đến với buổi thoát sâu của đội con tim à, dự án à, Thủ Thiêm Gia ha Như mọi người cũng vừa xem qua clip về San 2 Thì khi nãy giờ không phải là vào đây là mình mở clip này để mọi người à, gọi là chắc là hướng mọi người đi du lịch trong thời gian này mà mình cũng hướng mọi người đi du lịch nhưng mà du lịch không có xa mà du lịch tại Sài Gòn thôi thì mình cứ tưởng tượng à, thủ thiêm cũng là san hai cũng là phố đông của sài gòn thì uh, nói về nói sơ về san hai là một thành phố à, là một phố đông của thượng hải ha, nằm bao quanh với một dòng sông hoàng phố rất là thơ mộng luôn à, rất là đẹp à, nói đến à, như vậy thì mọi người thấy trong clip thì cũng biết đó là thủ thiêm bên mình thì nó cũng có vài cái nét tương đồng với san hai thì à, ba thập kỷ trước thì phố đông thượng hải này nó rất là hoang sơ hoang thơ, sơ hơn cả là thủ thiêm trong bốn năm năm gần đây rất là hoang sơ nhưng mà sau khi có một cái sự thay đổi là chuyển biến và trở thành uh, phố đông này trở thành uh, một nơi sầm uất và góp phần đẩy mạnh kinh tế phát triển cho thượng hải trung quốc uh, và như mọi người đang nhìn thấy thì tại phố đông này thì rất là nhiều cái tòa nhà này nhiều cái công trình mang tính biểu tượng rồi những cái à, tháp truyền hình à, và điều đặc biệt ở đây là trong cái phố đông của thượng hải này á thì về quy hoạch đường xá cực kỳ bài bản luôn à, những công trình thiết kế rất là đẹp và ở tại phố đông thượng hải này á, là có rất là nhiều gọi là áp dụng rất là nhiều công nghệ vào trong khu đô thị mọi người cứ tưởng tượng khi mà mình lạc vào khu phố này này thì họ check in bằng võng mạc nè rồi có thể là thanh toán bằng Face ID rồi mình có thể là uh, rất là nhiều áp dụng rất những công nghệ gọi là 4.0 và hiện tại có thể là 5.0 vào khu đô thị luôn thì uh, rất là nhiều cái nét tương đồng về điều kiện kinh tế nè là về à, rồi về vị trí địa lý thì thủ thiêm bên mình nó cũng, cũng có một cái nét tương đồng rất là giống với lại uh, Shanghai này thì uh, mọi người có suy nghĩ như thế nào khi mà thủ thiêm trong thời gian tới sẽ giống như phố đông à, ví dụ hai ba chục năm tới bây giờ là nó chỉ giống như bây giờ của, của sa hai thôi không cần hơn à, mình có thể là tu học sau đó với với nó là khoảng 20 năm thì à, rất là nhiều cái nhà đầu tư bất động sản những ông trùm bất động sản và những cái chủ đầu đầu tư lớn đã có mặt tại à, thủ thiêm rồi thì mình có quyền mơ ước và kỳ vọng không mình muốn và mình muốn thủ thiêm mình lên bờ một một mình nhìn qua thủ thiêm mình cảm giác giác như thủ thiêm như là một cái uh, phố đông của sài gòn à, một gọi là một và giống như sang hai hồng gọi là phố tây bởi vì chắc là du lịch nhiều uh, người tây tới để du lịch nên gọi là phố tây chẳng hạn thì uh, hôm nay thì cái đội công ty bên mình đó cũng muốn mang tới cho tất cả các anh chị ở đây một cái à, một vài cái nét à, về những cái cơ sở hạ tầng những cái dự án và cái sự hình thành của khu đô thị Thủ Thiêm sau 10 năm hình thành và phát triển thì nó sẽ hình thành và phát triển những cái cơ sở hạ mục nào và tương lai nó sẽ định hướng và phát triển như thế nào thì ờ, đội công ty bên mình hôm nay còn có Mai Phương à, Mai Phương cũng à, tham gia EOI Việt Nam cũng à, khá lâu rồi hơn 2 năm không Mai Phương có rất là nhiều kinh nghiệm nhất định thì uh, chút xíu mai phương sẽ giới thiệu với mọi người và chi tiết rõ hơn về mình và thành viên thứ hai là Hana Tông à, là một uh, chuyên viên cũng là chuyên dòng bất động sản thứ cấp gọi là hạng sang tại uh, Thủ Thiêm và một số anh chị khách mời trong đó có chị Yến Trần thì uh, chị cũng là một cái uh, chuyên viên cũng là gia nhập vào ERA trong thời gian gần đây và cũng chuyên bán thị trường của um, thứ cấp tại Thủ Thiêm rồi những cái mục bên mình là điểm qua để ờ, tất cả các anh chị ở đây nắm sơ qua thứ nhất là mình nói sơ qua về toàn cảnh về thủ, thủ thiêm nói về cái sự hình thành của thủ thiêm à, 10 năm tới bây giờ và cái cái mục thứ hai đó là lý do bất động sản thủ thiêm luôn hot ngay cả bây giờ luôn mặc dù thị trường bây giờ mọi người đang biết rồi là nó đang trầm lặng lý do rất là nhiều lý do lý do về gọi là à, gọi là nâng hàng siết tín dụng rồi rất là nhiều lý do nhưng mà riêng thị trường thủ thiêm tịnh đang gọi là cực kỳ sôi động và gọi là được nhiều khách hàng gọi là lựa chọn ngay cả những ờ, gọi là chuyển nhượng và cho thuê và ngay cả những có một vài dự án gọi là đang chào bán sơ cấp mới trong thời điểm này mà những cái khu vực khác không có và cái thứ ba đó là bên đội bên mình sẽ so sánh thị trường bất động sản thứ cấp về chuyển nhượng và cho thuê tất cả những cái dự án tại thủ thiêm và đồng thời là điểm qua khu đô thị thủ thiêm có những cái sản phẩm nào à, có những cái sản phẩm nào ví dụ ngoài thị trường sơ cấp thì mình có thể đẩy qua thị trường thứ cấp để mình có thể là làm mạnh thị trường thủ thiêm trong thời điểm này và cái thứ tư đó là tại sao thủ thiêm xây river và không chọn những dạng khác à, tại sao mình hướng khách là bốn kim bốn kim và chốt cọc ngay thủ thiêm dây river và không chọn những dự án khác là nó có những cái à, khay chốt khách hàng ha rồi và phần thứ năm đó là gặp gỡ uh, những các à, agent những người là chuyên bán bất động sản thủ thiêm ha rồi à, sau đây là phần tổng quan quy hoạch Thủ Thiêm à, sau 10 năm hình thành và phát triển Mai Phương sẽ là cùng à, chia sẻ cho mọi người à, những cái thông tin gọi là cập nhật à, 10 năm và gần đây nhất những cái dự án của thủ thiêm à, cảm ơn mai phương mai phương chia sẻ nha À, xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Phương ha. Thì hiện nay Mai Phương đang là một anh chàng của team Galaxy thì Mai Phương cũng đã hoạt động tại ERA được hơn 2 năm rồi. Thì uh, hiện nay thì Mai Phương cũng đã và đang đánh những cái dự án từ phân thuốc thấp tầng cũng như là căn hộ cao cấp từ trước tới giờ về kinh nghiệm bất động sản thì tôi cũng đã hoạt động hơn 7 năm tại à, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu vực lân cận ha thì à, trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ thay mặt cho con tim của uh, Thủ Thiêm River sẽ chia sẻ cho anh chị ngồi đây về uh, tổng quan cũng như là cái vấn uh, quy hoạch của Thủ Thiêm thì uh, trong những cái buổi chia sẻ trước thì các anh chị khác đã chia sẻ khá chi tiết rồi thì Phương cũng sẽ điểm sơ lại để cho mọi người cùng ôn bài lại chút xíu ha rồi đầu tiên là về quy hoạch của hạ tầng giao thông của Thủ Thiêm thì nếu mà như anh chị đã biết thì hiện nay Thủ Thiêm có những cái trục đường chính hiện nay thì ờ, sau 12 năm hình thành lần sau lần phê duyệt bản đồ cuối cùng vào năm 2012 thì tới thời điểm hiện tại là 10 năm thì ờ, thủ thiêm nó đã hình thành và phát triển như thế nào thì ừ, đầu tiên phương muốn nói trong slide này đó là về hạ tầng cơ sở hạ tầng của thủ thiêm thì những hiện tại đã hình thành những cái tuyến đường trục đường chính những trục đường xuyên tâm dự án mình đầu tiên đó là tuyến đường đại lộ bắc nam đại lộ đông tây mai chí thọ đại lộ đông tây mai chí thọ bắt đầu từ hầm thủ thiêm từ quận 1 qua đến thành phố thủ đức ha thứ hai nữa là tuyến đường bắc nam trục bắc nam bắt đầu từ quận bình thạnh cầu thủ thiêm một là nối từ cầu ờ, bình thạnh qua cầu thủ thiêm một qua ờ, xuyên tâm bắc nam của thủ thiêm và kéo dài đến điểm cuối cùng là cầu thủ thiêm 4 trong tương lai sẽ là cầu thủ thiêm 4 ha